Hi, xin chào các bạn. Trong video trước ấy, khóa xe đã chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho bạn cách chúng ta đăng ký tài khoản iTrade trên cả điện thoại cũng như trên cả máy tính đồ đúng chưa? Thì uh, trong video ngày hôm nay, khóa xe sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta đăng nhập vào tài khoản iTrade nha. Ok thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn ở trên à, điện thoại nha. Vì mình tin rằng rất nhiều bạn sử dụng điện thoại để có thể kiếm tiền trên iTrade nha. Ok thì ở trên điện thoại ấy, bạn sẽ dành truy cập vào bất kỳ truyền nào nha Ví như Chrome này, rồi Cốc Cốc này, hay à, Safari của iPhone chẳng hạn này Ví dụ đây mình truy cập vào trình duyệt ở Google Chrome nha Ok mình sẽ bấm chọn vào này Rồi bước theo ở trên thanh tìm kiếm này này Thì bạn sẽ nhập cho mình đường link là pub2.aj.vn nha Mình xin đọc lại này là pub2.aj.vn nha Bạn nhớ lưu ý cho mình nhé Đây là trang duy nhất chúng ta có thể đăng nhập vào tài khoản Balancer của Ajay nha Ok sau đó bạn nhấn ok để truy cập vào này thì bạn quan sát này nếu trang này mà hiện lên là đăng nhập để truy cập vào pub2.archay.vn ấy là mình đã truy cập đúng đến địa chỉ đăng nhập trang publisher của Archay rồi nha. còn nếu các bạn truy cập vào đường link mà lúc đó hiện ra một giao diện như này này là đăng nhập để truy cập vào workspace.archay.vn thì đây là trang đăng nhập vào D2C, D2C của Archay nha. Đây là một nền tảng khác của Archay thì bạn sẽ tiến hành không đăng nhập vào trang đăng nhập này cho mình nha. Vì ở trong video trước ấy, mình đã hướng dẫn bạn cách để chúng ta kích hoạt tài khoản sau khi đăng ký rồi. Thì ở đây cũng có thông tin này là dành cho iTrade 2 c này là chúng ta sẽ đăng nhập vào trang à, workspace.itrade.vn còn dành cho Asset Affiliate tức là tiếp thị liên kết dành cho những publisher đấy thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào pub2.itrade.vn nha. Ok thì mail lần trước có tiêu đề là Register Confirmation tức là xác nhận đăng ký được gửi từ à, Interspace Việt Nam đấy. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ hành quay trở lại trang à, đăng nhập publisher của Archie nha trang à, pub2.archie.vn đấy Ok thì kéo xuống một chút này ở đây bạn sẽ tiến hành điền tên đăng nhập hoặc email bạn đăng ký tài khoản nha sau đó bạn nhập mật khẩu đăng nhập này Ok bước tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào nút đăng nhập này để tiến hành đăng nhập vào tài khoản Archie nha Rồi sau đó thì sẽ một giao diện như này ở đây thì sẽ nhận một thông báo là đăng ký ngay để nhận nhanh nhất thông tin hot từ Asus chơi. Thì bạn nhấn vào đồng ý hoặc bỏ qua đều được nha. Ok ở đây mình sẽ nhấn bỏ qua này Rồi đây bạn quan sát này Là chúng ta thì đọc này Astray là nền tảng Affiliate Marketing với sứ mệnh giúp cho 10 triệu publisher kiếm tiền này Ok bước tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào bắt đầu thôi cho mình nha Ok thì đây chúng ta sẽ hành à, trả lời các câu hỏi khảo sát nha Dù như câu hỏi đầu tiên này là kinh nghiệm chạy tiếp thị liên kết của bạn này Thì ở đây sẽ có chú thích này Astray sẽ tối ưu doanh thu của bạn dựa trên kinh nghiệm bạn khai báo nên hãy khai báo chính xác nha thì chủ yếu trong series video này mình chia sẻ cho những bạn mới bắt đầu nên gần như đa số các bạn sẽ chưa tạo được thu nhập với AJ thì mình sẽ kéo xuống nhá cho là bàn cuối cùng này là chưa chạy và hoàn toàn không có kinh nghiệm về online marketing này ok bạn sẽ bấm chọn vào đây ha sau đó chọn tiếp tục cho mình này rồi tiếp theo thì sẽ là một giao diện như này thì đây sẽ có hai lựa chọn cho bạn nhá là chúng ta có thể à, kiếm tiền ngay hoặc chúng ta chọn là được đào tạo kiến thức cũng như là kỹ năng để có thể kiếm tiền này ok ở đây thì à, mình sẽ tiến hành à, chọn là tôi muốn kiếm tiền ngay ha rồi thì đây chính là giao diện trang chủ publisher của iChain nha. Ok thì mình có nhận được uh, câu hỏi của một số bạn là làm sao để đưa iChain ra màn hình chính trên điện thoại. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta đăng nhập iChain ra màn hình chính trên điện thoại nha. Thì ở giao diện trang chủ publisher của iChain thì bạn quan sát góc phải trên cùng này. Bạn nhấn biểu tượng ba dấu chấm dọc cho mình nha. Đây là sau đó bạn kéo xuống một chút này chọn mục ờ, thêm vào màn hình chính cho mình nhá Ok tiếp theo thì sẽ là một giao diện như này thì ở bước này bạn sẽ tiến hành đặt tên nhá ví dụ mình đặt là asset trade này bước theo thì bạn sẽ nhấn vào thêm cho mình nhá Ok lúc này xin thông báo là đã thêm Archie vào màn hình chính trên điện thoại Rồi bây giờ mình sẽ quay ra giao diện màn hình chính của điện thoại nha Rồi thì bạn quan sát này là Archie đã được đưa ra màn hình chính trên thoại rồi nha. đó giúp như bạn bấm chọn vào này đó khi bạn bấm vào xong ấy thì à, sẽ được chuyển trực tiếp đến trang chủ publisher của Archie nha Thì ok, như vậy là Hoàng Xe đã chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn cách chúng ta đăng nhập vào tài khoản iChay cũng như là cách đưa iChay ra màn hình chính trên điện thoại. Thì ở trong video tiếp theo, Hoa Xe sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta làm quen với giao diện đăng nhập của lá chơi nha. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh nha.